Bài thơ Đất nước Tác giả Nguyễn Đình Thi Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió thổi mùa thu hương cố mới Tôi nhớ những ngày thu đã xa Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài sao xác hơi mây Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trong biết nói cười thiết tha. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Nước chúng ta nước những người chưa bao giờ khuất đêm đêm rì rầm trong tiếng đất những buổi ngày xưa vọng nói về ôi những cánh đồng quê chảy máu dây thép gai đâm nát trời chiều những đêm dài hành quân nung nấu bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu từ những năm đau thương chiến đấu đã ngời lên nét mặt quê hương từ gốc lúa bờ treo hồn hậu đã bật lên những tiếng căm hờn bát cơm chan đầy nước mắt bay còn rằng khỏi miệng ta thằng giặc tây thằng chúa đất đứa đè cổ đứa lột da xiềng xích chúng bay không khóa được trời đầy chim và đất đầy hoa súng đạn chúng bay không bắn được lòng dân ta yêu nước thương nhà khói nhà máy cuộn trong sương núi kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng ôm đất nước những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng ngày nắng đốt theo đêm mưa rội mỗi bước đường mỗi bước hy sinh chán cháy rực nghĩ trời đất mới lòng ta bát ngát ánh bình minh súng nổ rung trời giận dữ người lên như nước vỡ bờ nước việt nam từ máu lửa rũ bùn đứng dậy sáng loà bài thơ sáng tác năm 1948 đến năm 1955